chào tất cả anh em nhé Đấy, cái video này thì uh, tôi uh, muốn uh, chia sẻ cho anh em Đấy, muốn chia sẻ cho anh em cái video này thì là tôi không uh, quay bất cứ một cái đồ chơi gì Đấy, và tôi muốn chia sẻ cho anh em với điều này Đấy thì uh, dạo gần đây có rất là nhiều những anh em đã từng mua cái bộ hột tài xỉu đã từng mua cái bộ hột tài xỉu 2020 ở bên tôi và anh em về anh em lắc Đấy, thì uh, anh em có gọi điện cho tôi nói là đấy, dạo này tay con đánh chuẩn quá thì là anh em không biết là cách nào hay là không uh, không biết uh, cái cách khắc phục của nó như thế nào thế thì uh, thì nói chung là tôi cũng uh, chia sẻ luôn cho anh em này đấy thì uh, anh em cũng đã biết đấy thì vừa rồi có trên thị trường xuất hiện một cái à, dòng máy Đấy, máy đó là máy phân âm hột tài xỉu nhá cái máy phân âm hột tài xỉu đấy thì ờ, đấy chính là cái vấn đề hay là đấy là những cái mà thắc mắc mà anh em gọi điện đến cho tôi và hỏi tôi là lý do vì sao mà tay con đánh tay con đánh chuẩn như vậy đấy. thì uh, cũng uh, xin phép được nói thật luôn với anh em đấy là anh em ra cái bộ đồ chơi Đấy, phân âm hột tài xỉu này thì nó hơi bất tiện hay là gọi là hay Đấy, hơi thiệt thòi cho anh em nào mà đang làm tay cái Đấy. thì anh em làm tay cái anh em đã bỏ tiền để anh em đã đầu tư tiền vào đây để anh em lắc cái để cho anh em ở ngoài đặt rồi mà anh em ra những cái bộ đồ chơi đấy thì thực sự là nếu mà anh em mà còn dùng cái bộ đồ chơi đấy thì tất nhiên rồi nó sẽ chẳng còn ai là là là chẳng còn ai là muốn lắc tài xỉu cả đấy chẳng còn ai muốn lắc tài xỉu đấy, lắc tài xỉu mà à, có cái máy mà máy phân âm hột tài xỉu đấy, như vậy mà anh em à, đi lắc tài xỉu thì anh em chỉ có thua thôi đấy thì à, cái video này nếu mà anh em nào mà có nghe được có xem được cái video này thì anh em uh, alo cho tôi Đấy, alo cho tôi tôi sẽ chia sẻ cho anh em Đấy, tôi sẽ bày cách hay là chỉ cái mẹ mà anh em có thể là chống được cái máy phân âm đấy anh em nhé chống được cái máy phân âm hồ tài xỉu đấy thì nói chung là nói chung là anh em à, anh em bán cái đồ đấy thì tôi cũng uh, thì tôi cũng không phải là muốn chọc máy gì vào cái cái cái, cái buôn bán của anh em cả đấy, nhưng mà nói chung là anh em ra cái bộ này nó hơi thiệt thòi với những anh em nào mà làm tay cái đấy đấy là tôi nói thật đấy, tôi nói thật tôi muốn chia sẻ cho anh em thôi đấy thì nó hơi lỗ hơi thiệt thòi cho anh em làm tay cái đấy thì uh, tôi à, không nói cái cách mà anh em có thể là chống được cái máy phân âm đấy ở trên video này mà anh em nào mà xem được cái video này thì anh em có thể là liên hệ với tôi qua cái số điện thoại ờ, trên màn hình hay là anh em nào mà đã đã biết tôi rồi đã biết cái kênh của tôi rồi ờ, đã từng mua những cái bộ hột tài xỉu của tôi một về anh em lắc đang bình thường mà anh em về anh em à, lại bị à, anh em lắc cái anh em à, đại loại là anh em bị đánh cho te tu đấy rất là thiệt thòi cho anh em đấy thì những ai mà chưa từng đến lấy hột của tôi hay là chưa từng đã mua hàng của bên tôi ấy thì anh em cũng có thể là anh em muốn được tư vấn hay là muốn được tìm cách mà anh em ngăn chặn được cái ờ, phân âm hột tài xỉu đấy cái máy phân âm hột tài xỉu đấy thì anh em cũng alo cho tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em đấy thì à, tôi chỉ không nói ở trên cái video này thôi nhá đấy. thì à, thực ra là bên à, cơ sở tôi bán cho anh em đấy, những cái bộ hột tài xỉu đấy, mà bằng lắc bằng cái tài nghệ đấy, lắc bằng cái tài nghệ thì à, những cái bộ hột của tôi mà anh em à, đang sở hữu hay là đang à, đang đi lắc ấy thì là cái bộ hột đấy là cái bộ hột tài xỉu 2020 nhá bộ hột 2020 thì cái bộ hột đấy nó lắc nó đi theo ý muốn của anh em được khoảng tầm 7 80 phần trăm đấy thì anh em nào mà không tin hay là anh em nào mà muốn đến tại cơ sở anh em test cái bộ hột đấy thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em và tôi chính là người lắc cho anh em đấy, để cho anh em biết được anh em biết được cái cách anh em lắc cái bộ hột đấy nó đi theo ý muốn của anh em nhé cái bộ hột hoàn toàn là không tang đấy thì ờ, rất là nhiều anh em gọi điện như cho tôi rồi thì tôi mới ờ, làm cái video này và nói với anh em một số điều như vậy đấy, thì anh em nào mà theo dõi được cái video này thì anh em có thể liên hệ với tôi qua cái số điện thoại trên màn hình nhé đấy thì uh, nói chung là tôi làm cái video này tôi cũng không đả động gì đến ai hay là bất cứ cái uh, vấn đề gì đấy, chọc ngoáy ai cả đấy, đó là tôi chỉ thấy nó hơi thiệt thòi cho anh em nào làm tay cái thôi nhé đấy anh em làm tay cái đã đã phải bỏ tiền rất là nhiều tiền ra để anh em đi lắc mà anh em lại bị uh, cái đồ chơi cái cái cái máy phân âm hột tài xỉu này nó phân âm được những cái hột tài xỉu ví dụ là hột tài xỉu thì nói chung là hột tài xỉu nào cũng như hột tài xỉu nào thôi đấy, cái âm của nó thì chắc chắn rồi anh em không thể thay đổi được đấy thì anh em chơi cái bộ hột nào cũng vậy thôi đấy, cái bộ hột tài xỉu không của tôi thì nó cũng không nằm ngoài cái dự đoán của anh em hay là không nằm ngoài cái cái uh, máy ờ, phân âm hồ tài xỉu đây để phân âm cái bộ hồ tài xỉu 2020 Đấy. thì um, cái video này tôi cũng uh, xin phép là chia sẻ với anh em là như vậy Đấy, thì anh em theo dõi được anh em cứ liên hệ với tôi tôi sẽ hướng dẫn và tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách mà anh em có thể là phòng phòng chống nhá anh em có thể là phòng còn hơn chống nhá anh em phòng ờ, cái ờ, máy phân âm một tài xỉu có thể là sân chơi của anh em chưa có đấy, nhưng mà anh em phòng còn hơn trống nhá đấy thì video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em đấy, anh em uh, nhớ đăng ký kênh đấy, anh em đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất và những cái bộ sản phẩm mới nhất mà bên tôi cung cấp cho anh em đấy, để cho anh em đi chơi vào cái dịp Tết 2020 thì cái video này tôi uh, chia sẻ cho anh em cái, uh, cái cách mà anh em có thể đi uh, lắc tài xỉu mà anh em cần phải lo lắng gì đến cái cái, cái máy phân âm một tài xỉu Đấy, thì anh em sẽ chống được thực ra là nó có rất là nhiều cái cách chống nên là anh em cứ gọi điện cho tôi tôi sẽ hướng dẫn rồi chia sẻ cho anh em cái cách chống phân âm tài xỉu Đấy, của cái máy phân âm tài xỉu anh em nhé Đấy, anh em nhớ là đăng ký kênh à, theo dõi những cái video mới nhất của bên tôi mà anh em làm tay cái thì anh em có thể là sử dụng những cái bộ hột của tôi anh em đi lắc tài xỉu thì nó đi theo ý muốn của anh em được 70 phần trăm nhé thì video này làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em